Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech 88 Nếu như bạn có trong tay 20 triệu và nhu cầu là chọn cho mình một chiếc Ultrabook vừa mỏng, vừa nhẹ thì bạn sẽ nhắm đến chiếc máy nào ạ? Dell XPS, MacBook 13 hay HP EliteBook? Xem ra cũng có rất nhiều máy để chúng ta lựa chọn đúng không ạ? Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một dòng máy Ultrabook vừa gọn nhẹ, vừa thời trang đến từ nhà LG các bạn nhé. Nếu như thoạt nhìn qua chiếc máy này thì các bạn có thể đoán được đây là chiếc máy gì không ạ? Có lẽ thì một số người có thể nhận ra em nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn một số người thì không, nhưng không sao cả. Trên tay mình đây là chiếc LG Ram 2017, một mẫu Ultrabook được xếp vào nhóm những dòng máy có trọng lượng nhẹ nhất thế giới. Chiếc máy này thì chỉ nặng vỏn vẹn có 1090 gram và độ mỏng thì chỉ có 16,8mm mà thôi, một con số quả thật ấn tượng đúng không nào? Các bạn có thể thấy là mình có thể cầm em nó trên tay và có thể quạt được đây này. Phiên bản mình đang có ở đây là một phiên bản màu trắng. Nhiều bạn có thể sẽ không thích màu trắng này lắm bởi vì nó rất là dễ bám bẩn. Tuy nhiên thì sau một thời gian mình sử dụng thì mình thấy nó vẫn còn rất là sạch sẽ. Và hơn nữa một ưu điểm của phiên bản màu trắng này đó là sự nổi bật trước đám đông. Mình tin chắc rằng có 90% những người có laptop thì đều sử dụng màu đen và nếu như bạn sở hữu chiếc máy này thì bạn đang thuộc 10% top còn lại phải không nào? Mặc dù có thiết kế mỏng và nhẹ nhưng chất lượng của khung vỏ máy thì không hề ọp ẹp một chút nào cả. Lý giải cho điều này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì LG chọn hợp kim magie là vật liệu tạo nên bộ vỏ của chiếc máy. Khi mở máy ra thì xuất hiện ngay trước mắt chúng ta là một bộ bàn phím với layout full size tích hợp đèn nền. Mình rất hoan nghênh LG vì điều này, bởi từ xưa đến nay thì mình chưa bao giờ thích dùng bàn phím dạng rút gọn. Hành trình phím của máy thì cũng không quá nông, khoảng cách giữa các phím đủ lớn nên cảm giác gõ trên bộ bàn phím này rất tốt và nó vượt xa khỏi kỳ vọng của mình. Về touchpad, độ nhạy cảm ở mức vừa phải nhưng bù lại là sự chính xác, nếu dùng quen dần thì các bạn có thể quen dần theo thời gian. Tuy nhiên, thứ mà mình cho là tệ nhất của chiếc máy này có lẽ là quả loa với âm lượng không thể nào nhỏ hơn. Mình đánh giá là âm lượng của loa chỉ to hơn loa iPhone X có một chút, hơi khó hiểu cho LG về khoản này. Còn về phía các cổng kết nối, nếu như không dành lời khen cho các kỹ sư thiết kế của LG thì quả thực là một sự thiếu sót vô cùng lớn. Các bạn có thể thấy là độ mỏng của máy chỉ có 1,6cm mà thôi, nhưng LG vẫn trang bị cho chiếc máy các cổng kết nối cơ bản như USB-A, USB-C, HDMI, microSD và cá nhân mình thấy rằng điều này vô cùng hữu ích bởi vì là hiện tại thì các dòng Ultra Book thường lược bỏ hết các cổng kết nối. Các bạn có thể thấy màn hình chính là điểm nhấn trong thiết kế tổng thể của máy khi nó được trang bị màn hình 15,6 inch nhưng trông nhỏ gọn hơn như màn hình 14 inch bởi độ mỏng ấn tượng của viền màn hình. Và để đánh đổi cho độ mỏng này thì LG đã phải giấu webcam xuống phần phía viền bên dưới và ngay cạnh bản lề của máy. Có một điều rất đặc biệt của chiếc màn hình này là bạn có thể mở nó ra bằng một tay và hết sức dễ dàng. Hãy thử cùng xem nhé! Cũng giống như các dòng máy Ultrabook trên thị trường, máy được trang bị màn hình độ phân giải Full HD, tấm nền IPS cho góc nhìn rộng, độ sáng dao động trong khoảng 350 nits và có thể đánh giá ở mức tốt. Tuy nhiên, một vấn đề nho nhỏ mà mình cảm nhận được ở màn hình của chiếc LG Gram này đó chính là độ chuẩn màu chưa thực sự tốt. Đôi lúc thì có ám xanh nhưng mà nó ở mức có thể chấp nhận được. Để đáp ứng được thiết kế mỏng và nhỏ của chiếc máy thì đồng nghĩa với cấu hình phần cứng của chiếc máy cũng được tinh giản sao cho hợp lý. Máy sở hữu bộ vi xử lý Intel Core i5 7200U, một con chip tiết kiệm điện nhưng cho sức mạnh tầm trung, RAM DDR4 16GB, bus 2133MHz, ổ cứng SSD M2 250GB. Hơi tiếc một chút là máy chỉ được trang bị card onboard Intel HD Graphics 620 chứ không được tích hợp các đồ họa rời. Tuy nhiên thì không vì thế mà hiệu năng của máy không tốt. Mình sử dụng các tác vụ cơ bản như duyệt web, edit ảnh trên Lightroom hay thậm chí là dựng một video cơ bản thì máy phản hồi cũng khá tốt. Mình tin chắc rằng mọi người không mua máy về để chạy các tác vụ nặng nề như vậy, nhưng mình muốn show cho các bạn thấy tuy em nó rất là mỏng nhưng không hề yếu một chút nào cả. Nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình sử dụng thực sự mà nói thì chẳng có đáng là bao, máy rất mát và đôi khi thì mình còn chẳng nghe được tiếng quạt gió. Tóm lại, nếu như xét về hiệu năng thì chiếc LG Gram này có thể mạnh dạn tuyên bố rằng các ứng dụng văn phòng khác không có cửa. Về phần pin thì mình phải công nhận rằng LG đã rất hào phóng khi trang bị cho chiếc RAM này viên pin lên tới 60Wh. Khi kết hợp với con chip 7200U thì thời lượng pin cho ra vô cùng ấn tượng. Máy có thể trụ được từ 7 đến 8 giờ với các tác vụ cơ bản. Đôi khi thì mình ờ, dùng làm việc 2 ngày mới phải sạc một lần và mình đánh giá rất cao thời lượng sử dụng của em nó. Như vậy thì mình có thể đưa ra một số đánh giá chung cho các bạn. Xét về ưu điểm thì chiếc LG RAM này có thiết kế trẻ trung, mỏng gọn nhẹ pin trâu, hiệu năng tốt và máy mát. Nhưng bên cạnh đó thì nó còn tồn tại một số những nhược điểm đó là loa nhỏ và màn hình của chiếc LG Gram này thì chưa chuẩn màu. Tuy nhiên, với một số tiền bỏ ra chỉ loanh quanh 20 triệu thì các bạn hãy cân nhắc đến chiếc LG Gram này nhé. Nếu như có bất cứ ý kiến đánh giá, thắc mắc hay là muốn chúng mình đánh giá bất kỳ sản phẩm nào thì hãy vui lòng để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.